Dạng đầu tiên của chúng ta đó là phép cộng, phép trừ và phép nhân hai số phức. Ok chưa? Đề bài cho này. Cho hai cái số phức. Số phức đầu tiên Z1 bằng A cộng với BI. Trong đó AB là thuộc R. Z2 là bằng C cộng với DI. Trong đó CD thuộc R. Khi đó chúng ta có này. Phép toán đầu tiên đó là cộng hai số phức Z1 cộng với Z2 chúng ta làm như sau. Phần thực cộng với phần thực A cộng với C cộng với phần ảo cộng phần ảo và nhân nhân với đơn vị ảo Y. Được chưa? Đấy. Rất đơn giản thôi. Tương tự như vậy chúng ta có phép trừ hai số phức Z1 trừ Z2 thì sẽ bằng này, phần thực trừ phần thực A trừ C cộng với phần ảo trừ phần ảo và nhân với đơn vị ảo y. Được chưa? Đấy là hai cái phép toán đầu tiên, cộng trừ hai số phức. Tiếp tục, phép toán tiếp theo đó là phép toán nhân. Z1 nhân Z2 thì sẽ là bằng A cộng BI nhân với C cộng với DI. Thì đối với nhân hai số phức thì chúng ta cứ nhân phá ngoặc như bình thường tức là nhân hai biểu thức với nhau hiểu chưa a nhân với c vì không có y do đó đặt vào phần thực tiếp theo bi nhân với di sẽ bằng b nhân d nhân với y bình phương y bình phương bằng trừ một, vậy b nhân d nhân với trừ một sẽ là trừ b nhân d chúng ta ghép vào với phần thực Hiểu chưa? Tiếp theo nữa, A nhân với DI thì có đơn vị ảo Y thì chúng ta đặt đơn vị ảo ra ngoài, đặt AD vào trong ngoặc. Tương tự BI nhân với C thì chúng ta đặt BC vào trong ngoặc và đặt đơn vị ảo Y ra ngoài. Các em hiểu chưa? Đối với phép toán cộng trừ nhân thì tương đối dễ, chúng ta cứ làm như bình thường. Thì cái gì giống nhau chúng ta thực hiện phép toán với nhau ví dụ như phần thực với phần thực thì cộng trừ với nhau phần nào với phần nào thì cộng trừ với nhau còn phép nhân thì chúng ta cứ nhân phá ngoặc như bình thường sau đó chúng ta biến đổi cái đơn vị ảo và chúng ta rút gọn được chưa thì đối với các phép toán này chúng ta có thêm một cái số nữa đó là số đối số đối của số phức z bằng a cộng với bi khi đó nó sẽ là là số phức trừ z bằng trừ a trừ b